chúng ta được chưa đi sâu vào công phu á, thì à, cái việc mà thân thanh tịnh nó không quan trọng mà đi sâu vào công phu một chút thôi à, thì nó chỉ cần quý vị uống lố một miếng nước thôi là thấy cái thời thiền nó trì trệ rồi ăn lố một hộp cơm chứ đừng nói là một muỗng ai đã có kinh nghiệm mà đi sâu vào nội tâm rồi đó chúng ta nhai một muỗng cơm á chúng ta nhai cho nó tận cùng của cái muỗng cơm đó rồi á khi mà chúng ta nuốt rồi thì tất cả những năng lượng nó tràn dân ngập ở cơ thể của mình và mình không muốn thêm cái giọt nước vô người của mình nữa mình sẽ dừng ngay đó để mình thưởng thức tất cả những năng lượng của vũ trụ của trời đất của trăng sao nó tràn dâng lên cơ thể của mình và không bao giờ muốn một giọt nước nhỏ vào thì như vậy là từ cái muỗng cơm đó cho tới 24 tiếng đồng hồ sau chúng ta thanh tịnh cái thân của mình và thân thanh tịnh tương ưng với cảnh giới thanh tịnh của ta cho tới một ngày mà mình thấy là cái thân thanh tịnh chỗ nào là cái tâm thanh tịnh cái đó thì lúc đó mới biết rằng mình có tu <laughs> chứ bây giờ chưa biết bây giờ ăn muỗng này vẫn còn thích ăn muỗng thứ hai ăn tới một chén rồi vẫn còn muốn chén nữa là biết cái thân này không bao giờ thanh tịnh nổi đâu à chúng ta chưa có nhận nổi cái điều này khi đi vào công phu á, mà người nào mà thật tu bắt đầu họ nghiệm ra được một ngày nào họ nghiệm ra được cái điều này là nên chúc mừng người đó và chỉ có nha như vậy mới đạt tới cảnh giới sở vậy ví dụ sẽ thấy rằng cái thân nó càng lúc nó càng thanh tịnh lạ lắm thanh tịnh cho tới là chúng ta khi mà chúng ta đang ăn cái cơm lứt đó mà chỉ cần một cọng rau sẽ làm mờ cái thân mình chúng ta thấy rõ ràng là cọng rau là mờ cái thân mờ trí não của chúng ta và nước chỉ là nước lọc tinh khiết thì nó pha cái gì vô cũng làm mờ cái trí não của mình để thấy rằng thân đó đã thanh tịnh rồi thân nó thanh tịnh rồi chúng ta không có từng cảm nhận cái thân thanh tịnh thì đừng nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được cái tâm thanh tịnh đừng có nói dốc và tới giờ phút này mình nói một câu có một chút đụng chạm là nếu như anh vẫn còn ăn quyết nhục mà nói anh thiền định thì tôi không bao giờ tôi tin trừ trường hợp những vị thánh ăn mà không có ăn thì đó khác rồi cỡ như ngày chiếc công siêu phụ của vua lương võ đế đúng không đó mình có kể rồi đó <laughs> cái ông sư này cứ là ăn cái bồ câu quay không à <laughs> không ăn cái gì khác hết ra cái kỳ cục vậy nó không hiểu cái bữa đó mà cái người đầu bếp cứ nấu bưng lên cho ổng ăn riết rồi nó thắc mắc nó sao ông sư này cũng cứ ăn mặn hoài không biết gù câu quay rồi có cái gì nó làm cái đầu bếp làm rất là ngon anh bưng anh lén lén anh ngắt cái cá này ăn <laughs> thường bữa nào cũng dân ổng ba con bồ câu hết đó không ăn nó ăn xong rồi cái ông nói vô lương vô đó là kêu cái thằng bưng nó lên đây cho tao à, cái bắt đầu thì ông ăn hết rồi ông mới kêu tại vì không còn chứng cứ thì thằng kia nó mới cãi <laughs> ông nói là mày á hồi nãy mày bưng lên mày ăn cái hết cánh bồ câu đúng không cái đâu có đâu tôi bưng lên đầy đủ rồi nó đứng nó cãi nó nói mày coi nè ổng hả họng cái ba bồ câu vai ra có một con mất cánh hai kia vai được con mất cánh bị nó ăn không vai được nó nói mày thấy chưa hai <laughs> con kia nó bay được mày ăn cái cánh này nó không có bay nó bị thánh cỡ đó thì được ăn mặn á ăn mà kiểu là muốn thả nó đi kiểu nào thì đâu biết được đâu tức là người ta giết con vật đó mà chạm tới vị thánh là vị thánh có thể siêu thoát được nó bên ngoài hiện cái tướng là ăn bồ câu chơi chứ thật sự là họ không ăn mặn cái kiểu như mình không ăn thịt kiểu như mình không có nặng trọc được Thành ra là cái thân mà không thanh tịnh Cái thân ô trọc ô trọc là bị nhiễm thức ăn với mình nó cũng là ô trọc nhiễm khí độc của mình nó cũng là ô trọc chúng ta đơn giản là chỉ cần hít một chút khí độc vào người thôi tất cả những gân mạch chúng ta bị bế tắc không thông cho nên cái người tu là phải có cách để mà khi mà chúng ta bị gọi là hàng tà bị khí độc xâm nhập chúng ta có cách để cho chúng ta phóng thích để giải phóng ra để giữ được cái thân thanh khiết và trong sạch đối với tôi là đi sâu vô thiền định chừng nào thì thân phải thanh khiết chừng đó còn cái thân mình không thanh khiết mình nói mình đạt được thiền định là không tin cho tới một ngày mà tất cả chúng ta phải qua cái đoạn là cái thân nó thanh khiết rồi nó đạt tới cảnh giới thanh trong như pha lê một đoạn rồi nó mới tới rỗng thân rồi tới cái thân nó mới không đó là cái bước để giải quyết được cái thân kiến này cho nên nó là có những cái đoạn mình phải công phu mình à, gọi là xả trượt xả trượt đầu tiên là cái nước trượt chúng ta phải ngồi và phải làm sao cho nó ra mồ hôi để nó hết cái nước trượt trong cơ thể mình và cái ngày hết trượt là một cái ngày kinh khủng nhất ví dụ như cái nhà cỡ này mà đóng kín là mình nghe cái mùi tanh mình vẫn không chịu nổi trượt của mình ra đến cái mức độ đó và sau khí trượt nó ra sạch rồi ra mồ hôi chúng ta ngửi nghe thơm ạ à. đây là một sự thật nếu chúng ta đi vào con đường công phu này khi mà cái mồ hôi không còn hôi nữa cơ thể chúng ta nó nó nó, nó sạch lạ lắm rất là lạ rồi chúng ta lấy khăn chúng ta lao chúng ta vẫn nghe cái mùi của hương hay lắm bắt đầu tới xả khí trượt khí trượt thì bắt đầu từ cái việc trường cường bắt đầu đi nóng ngược lên ngược lên tới khoảng ngang rúng á ngang rúng thì nó sẽ kết hợp với cái ờ, cái mệnh môn vừa rúng vừa mệnh môn bắt đầu nó có uh, cái hơi ấm ngang đó và từ rúng mà nó bắt đầu nó nóng lên khỏi rúng là chúng ta sẽ nghe cái cái trắng của từ cái đầu ngón chân của mình nó trắng nó trong nó trắng nó trong nó trắng nó trong rút ngược lên và nguyên phần dưới tới ngang rúng như pha lê và nó sẽ trong đi lên chút nữa trong đi lên tới khoảng ngang đây nè nếu mà nó ra được luôn á thì cũng nói gì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng cái thân chúng ta nguyên phần dưới như pha lê nguyên phần trên nó ngù đục và lúc đó nó bắt đầu nó lắc nó ghê lắm chúng ta tưởng tượng trời mà bắt đầu có dông có gió là chúng ta sẽ thấy có mây đen thì mới dòng gió cho trời trong này muốn dòng gió là khó lắm chúng ta lắc lắc Ờ, có người thì lắc cả một ngày lắc không phải là một cuối lần trước nữa lần sau lắc qua lắc lại đâu nó lắc tới tám hướng thiếu điều cũng xây vòng vòng nó giật mình ghê gớm lắm cho tới khi nào mà nghe xả xuống bóp xà đạp ở ngay bến hội thì toàn thân như pha lê một lần đó phải chừng này mới nói định hay không nè thì người này sẽ rớt vào cái gọi là cái định nó không phải ngồi đâu đi đứng nằm ngồi là cái thân chúng ta hoàn toàn mất trọng lượng rỗng suốt chừng ít lắm là một tuần cho tới 10 ngày thanh tịnh thân tới đây mới được gọi là thanh tịnh thân thì trong suốt quá trình đó ăn rất kỹ uống rất kỹ và thiền định rất là kỹ phải nói là ba cái kỹ này ăn kỹ uống định à, uống kỹ và thiền định kỹ mới đạt tới cái cảnh giới cái thân thanh tịnh và khi đạt cảnh giới thân thanh tịnh này rồi thì thân tâm ô tô ma tích tu tập và chúng ta thông lạ lắm một hơi chúng ta có thể hít vô không biết bao lâu và thở ra không cần tính có khi ngày hít vô thở ra có mấy hơi cũng không chừng đạt tới đây rồi mới có mới chúng ta mới hiểu là cái thân nó thông ở cái mức độ nào và lúc đó cái việc tu tập chúng ta không cần phải là chú ý không cần chú tâm không cần tỉnh giác nữa nó tự động automatic chúng ta đang đi đứng nó thông vậy đó tự nhiên mình nghe nó nghẹt cái lỗ mũi của mình cái mình nhìn lại đi cái mình thích cái hoa đẹp bên đường á <laughs> chỉ cần chúng ta tác niệm thích cái hoa đẹp nó tự động nó nghẹt lại hoặc là tự nhiên cái mình nhớ cái người nào đó mình hồi xưa đó mình quen mình thân cái bây giờ mình nhớ lại nó nhưng mà trước khi nó vừa nhớ cái người đó thì mình không hay nhưng mà bị nghẹt mũi nghẹt mũi của mình sựng lại mình coi ví dụ gì cái mình nhớ cái người nào đó cái nó nghẹt mũi thì như vậy mới biết rằng cái ý niệm mà nhớ nhung buồn phiền dính mắt của mình nó làm tắt cái thân này và làm động cái tâm của mình làm ô trọc cái thân của chúng ta trở lại làm bế tắc cái thân của chúng ta trở lại lúc đó là chúng ta thấy thân tâm nó là nhất như muốn tới cái cảnh giới thân tâm nhất như phải qua lại cái đoạn này thì thân thanh tịnh thì thì tâm tự động nó thanh tịnh đây là một cái loại công phu cũng không phải là dễ mà nhập vào <laughs> nhưng mà hôm trước tôi nói là mùa hè này là cơ hội rồi tại mùa hè này mà ngồi thiền mà trung mền được đó là ra mồ hôi đã lắm ngày mà ba bốn thời mấy người nhận thức mà trong lúc này mà ngồi ba bốn thời trùm mền ra mồ hôi cho tới cái khí trượt nó ra đó ha nó tanh nguyên cái thất cả ngày lẫn đêm mà bắt đầu nó hết tranh đó là bắt đầu tới cái bắt đầu cái khí nóng nó đi lên từ xương cột của lời là, là đi con đường này tuyệt vời Hồi xưa tôi nhớ nhớ là chúng tôi có chỉ một người qua điện thoại thôi Vì cái người này ăn à, ăn kỹ lắm Gần như cả ngày ăn chưa được nửa bát cơm mà gã đời như vậy luôn á Mà họ làm việc cũng cái gớm không thấy họ ốm rồi Cái người cũng tròn trịa Nhưng mà hiểu Phật Pháp rất là sâu Giai đoạn đó tôi chỉ cái cách này Họ làm đâu có 24 tiếng đồng hồ thông nhưng bốn tiếng hồ thông và rõ ràng là sau đó cái công phu cũng như là cái kiến giải của họ rất là sâu ở trong Phật pháp tại được một lần vậy mới được tức là cơ thể của mình phải nói là bây giờ là một cái cơ thể bị bế tắc ngầu đục <laughs> nói vậy nghe nó khó nghe nghe nó mít lòng chùm sớm nhưng mà rõ ràng là chúng ta bị bế tắc bị ngầu đục đi đi con đường này mà thông như vậy rồi là không có phải bệnh nào có thể còn hết đó lúc đó mà ai chỉ cần đau đầu là mình đứng đưa tay vừa chạm tới cái đầu họ tự động biến mất cái cơn đau và mình bị nghẹt mũi một bên này <laughs> bán cuộc mình phải xả phải xả ít lắm cũng phải mấy phút rồi phải thông trở lại Thật ra là công phu để đạt được gọi là cái thân nghiệp thanh tịnh là một điều hết sức khó khăn và nếu mà không có thân không thanh tịnh thân không thanh trong thì không đạt tới cảnh giới tâm thanh tịnh ở đây phải nói là cái người này nói không cần nói tới cái tâm thanh tịnh là đúng là một người hơi bị siêu á cho nên lúc nào ở chân chúng ta cũng ngầu đục ăn tứ lung tung tùm lum ăn chay thấy gì chứ mà cũng vẫn bị ngầu đục do chúng ta ăn lố quá cơ thể chúng ta xài không hết cái đốt không hết cái năng lượng bị thừa bị trích tử nó bị bế tắc và như mình quen nói là thực phẩm và rau củ không phải là thức ăn của loài người ăn chay ăn quá nhiều rau củ cho nên thân bị ngộ đục ăn đồ ngọt ăn trái cây không phải là thực phẩm của loài người cho nên thân bị ngộ đục đến một giai đoạn mà chúng ta công phu chúng ta thấy cái thân chúng ta trông như pha lê thì mình mới hưởng được cái hạnh phúc của cái thân này chứ nếu không mình không thấy nghĩ cái thân này nó nặng nề nó nặng trọc nó à, bệnh tật nó bế tắc nó mệt mỏi nó khó chịu nhưng mà khi chúng ta thật sự đi vào công phu chúng ta có tu tập mà để một lần thanh lọc cái thân tới cái tầng độ này á, thì quý vị mới thấy tuyệt vời hồi trước chúng tôi có nói cái chuyện mà thanh lọc cái dạng bột sắn á bột sắn ví dụ như quý vị có mua của y nguyên đi nữa về quý vị cũng phải thọc lại nữa lọc lại ít lắm hai chục nước nữa tức là quậy với nước ra rồi ngâm ở đó 6 tiếng đồng hồ chắc cái lớp đục ở trong quậy tiếp ngâm 6 tiếng đồng hồ chắc lớp đục trong là ngày bốn nước năm ngày như vậy nữa rồi mới phơi bột sắn nó đi à, rồi sau đó bắt đầu mới lọc chế bột sắn mua đừng có uống liền khi mà quý vị quậy chín bột sắn mà nhìn thấy nó trong vắt từ bên này qua tới bên kia thì lúc đó là mình thanh lọc cơ thể ngon lành rồi đó thì quý vị mà trải qua được khoảng từ 3 tuần tới 4 tuần ăn bột sắn tức là đói phải ăn chén ăn sau đó bắt đầu nhai số 7 giống như nãy chúng ta nói nữa tại quý vị phải có cái kinh nghiệm mà uống uống nó không có còn miếng lợn cợn cho tới khi mình nhai một miếng cơm mà trong miệng mình nó không còn lợn cợn giống như bột sắn kia thì mới đạt tới cảnh giới này còn nhai còn chút lợn cợn là chúng ta không có tới cảnh giới kia đâu và cứ nhiều ngày mà chúng ta không bao giờ nở uống thêm một giọt nước hoặc là nở ăn thêm một hộp cơm sau khi chúng ta nuốt một một một muỗng cơm đã nhai tới thì quý vị sẽ một là rớt vào cảnh giới số 7 hai là cũng bắt đầu đi vào con đường thanh trong của cơ thể à, chúng ta có cái cách đó nhưng mà mấy người uh, nhập thất không có làm được nhộm mặt làm biến quá thôi mình không có chỉ <laughs> chứ nếu mà ai mà nhập thất mà quyết tâm tu là mình sẽ chỉ cái chiêu này và chỉ cần làm cái này thôi là thấy trời sau một tháng nhập thất là thôi á không có muốn hạ phòng nữa đâu <laughs> không muốn hạ phòng nữa vậy cái thân chúng ta thành trong lúc đó cái ý chí hướng thượng chúng ta nó tuyệt vời lắm chúng ta không có bây giờ nó cái chuyện phàm phu dính mắt được sau khi cái thân thanh trong ngộ lắm cái thân thanh trong rồi những cái dục vọng nó tự động nó biến đi đâu kỳ lắm chỉ còn cái chuyện nhập đạo thôi chứ không có còn cái chuyện mà dính mắt buồn thương giận ghét cái cõi phàm này nữa cũng từ cái thân dẫn được này mà chúng ta phải làm cho nó thanh trong được cái gì mới thấy được cái giá trị thật của cái người tu chứ còn bây giờ mình không có nếm được cái mùi này chúng tôi nói là người tu không nếm được cái mùi này thì cái giá trị giác ngộ giải thoát nó chưa có nơi lòng của mình cho nên những công phu trầy trật hoài ngồi thiền có khi ngủ gục nhiều hơn tỉnh <laughs> khó lắm cho nên là nếu như ai có cái cơ hội để nhập thất thì quý vị phải đi bằng con đường thanh lọc cơ thể đi để cho thân thanh trong thiệt một lần trong đời cái việc mà thanh trong cơ thể là việc rất dễ làm sau uh, ờ, 3 tuần số 7 thôi 3 tuần cũng được nữa 4 tuần là tuyệt vời còn không là phải được 3 tuần số 7 xong rồi chúng ta nhai muỗng cơm đến tận cùng cái hương vị của nó ví dụ tưởng tượng là ngay nhai vỡ được cái hạt tinh bột cuối cùng toàn cái miệng của mình nó gần như nó bùng vỡ rồi nó ngấm mà lúc đó nó ngấm vô tất cả những cái chân răng tất cả những cái ờ, tế bào ở trong miệng của mình rồi mình nuốt vô mình thấy nuốt nó thấm chứ nó không còn đi vô tới bao tử để nó tiêu hóa để nó biến dưỡng nữa nuốt tới đâu là nó ngấm toàn thân tới đó và năng lượng nó tràn dân một cách lạ kỳ mình tưởng tượng mình ăn tám cái tô yến của không có bằng nữa <laughs> kinh khủng vậy nó không uống cà phê thôi nó tới mức này mà ai làm tới đâu Ờ, nói hoài với đến người làm tế cho nên không có đạt được cái thân thanh tịnh á thân nghiệp mà không thanh tịnh thì không công phu tới đâu hết cái này tôi phải nói thật đó, nếu mà ở đây mà ai mà có điều kiện công phu thì chúng ta nên thử đi với những cái câu nói và có cái kinh nghiệm như thế này là mình thấy nó hay lắm thân nghiệp phải thanh tịnh và an trụ vô lượng thiện căn rộng lớn đó nó tới đó mới gọi là an trụ vô lượng thiện căn tại vì lúc đó mình không bao giờ nghĩ chuyện phàm được nha ví dụ cho thấy rằng mình khác phàm sau khi cái thân mình thanh trong là mình khác phàm liền à ngộ lắm mình không muốn dính mắt tới cái chuyện phiền muộn không muốn dính mắt tới cái chuyện rắc rối và lúc đó mình á, là lỡ có rớt ra một cái ý niệm để mình nghĩ tới cái chuyện mà à, thương ghét ngày xưa là mình nghĩ chuyện thương ghét nó nghe nó cái gì nó rợn rợn lòng ha nhưng bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện thương ghét nó giống như cái núi tu gì đang đè mình <laughs> là tự động mình bỏ à ngộ lắm tới chừng đó mình mới thấy được cái giá trị của ý niệm với cái tâm thanh tịnh ý niệm mà nó không tương xứng nó đè nặng mình và lúc đó cái cái cái tâm của mình nó là một cái chuyện gì đó, nó không bao giờ nó dính tới cái chuyện phàm trần nữa chỉ là cái việc nhập đạo hoặc là lắng hết cho nó sạch hết bao nhiêu ý niệm lăng tăng nó còn bao nhiêu thì nó tự động nó lắng sạch lắng sạch để thân vừa thanh trong thì cái tâm phải đạt tới cảnh giới thanh tịnh và khi mình ở trong cảnh giới thanh tịnh rồi là ý niệm dễ bị mình phát hiện không có chú ý đâu không có tập trung không có gì hết mà chỉ một cái gần nhẹ là mình đã thấy gần nhẹ là mình đã thấy nó chưa thành ý niệm mà nó thấy tới một chiều sâu của nó đúng với cầu của tổ là tâm theo môn cảnh chuyển chỗ chuyển thật kính sâu theo nguồn nhận được tánh không mừng cũng không lo tới chỗ đó mới thấy được tận nguồn của ý niệm còn cái thân mình ngầu đục mà mình nói mình ngô cái này mình ngô cái kia xin thưa hả ờ, tôi đưa lên bàn thờ tôi lại rồi tôi trốn tôi không theo học <laughs> ăn linh tinh uống linh tinh mà nói mình nó thấy đạo không có đâu tưởng tượng thì có chứ thấy thật là không bao giờ đó, cho nên là cái việc mà ăn uống mình nói tới nó lui hoài là nó có lý do của nó nhưng mà không gặp người chuyên môn không có cái đạo tràng chuyên môn cho nên mình không có đầu sâu cái chuyện chuyên môn này chỉ nói là ăn cân bằng để hết bệnh là đoạn ngoài thôi <clears throat> hồi xưa mình giảng cái đề tài cân bằng thân tâm nhưng vẫn chưa nói tới cái chỗ này do duyên mình không nói hết được đề tài đó thật ra là người tu muốn đi sâu vào công phu là phải thân trong sạch trước cái đã rồi thân phải thanh tịnh cái đã rồi thân phải tới cái mức mà thanh trong cái đã thì mới nói tới cái chuyện chuyên môn thân mình không thực sự thanh trong như pha lê một lần thì khó nói cái chuyện chuyên môn lắm thì mình đâu có tới đâu đâu nói <laughs> nhưng quý vị mà sở hữu được cái thân mà như pha lê ha vậy các quý vị có thể đổi hết cái tầm giới này chứ đừng nó đổi cái trần gian này cho nên cái việc tu với họ nó làm một cái gì đó nó nó không còn khó khăn nặng trọc giống như người nào có cái chuyện là ở trong đạo thôi chứ họ không ra được như nãy mình nói là một ý niệm dướng mắt trần tục là một núi tu di đè cho nên họ không bao giờ khởi niệm và họ không muốn tác niệm nữa cho nên cái vọng hướng tương lai những cái mơ màng mơ mộng gì đó mơ tưởng gì đó nó tự động nó biến mất rồi những cái chuyện dướng mắt của quá khứ nó cũng trở thành núi tu di đè mình ngộ lắm ý niệm bây giờ mình thấy không nặng trọc nha nhưng mà sau khi mình đạt được cái thân thanh trong rồi là ý niệm trở thành nặng trọc cho nên họ không khởi niệm nhiều được đâu và thực sự thì rất là khó khởi niệm với cái thân thanh trong nhưng mà có niệm nó trở thành nặng trọc nên ra không có cần phải tránh niệm tỉnh giác gì hết trơn nó tự động ô tô ma tích tu tập à vừa có niệm dính mắt là nó nghẹt lỗ mũi thở không thông <laughs> là tự động đứng lại đó cái nó thông lại rồi thôi đi đó, mà lúc đó là là nồng cũng như ngồi đi cũng như đứng lúc nào cũng an lạc cũng nhẹ nhàng cũng thanh thoát lạ đó đạt được cái thân như pha lê thì tuyệt vời chưa từng có